Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị trong chuỗi các cái series chia sẻ về à, tiếng Nhật chuyên ngành IT. À, trong phần dịch tài liệu à, chuyên ngành IT ngày hôm nay thì là mình sẽ cùng đến một cái file spec à, thực tế của một cái dự án à, và mình sẽ cùng dịch các cái từ vựng trong đấy và hiểu được là à, cái file thực tế thì nó sẽ kiểu kiểu dạng dạng như thế nào nhé. Như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì đây là cái file spec của một màn hình trong một dự án nó bắt nguồn từ màn hình top là cái màn hình à, chính đấy à, sau đó là à, khi mà click vào một cái hạng mục ở trên màn hình top thì nó sẽ ra cái phần index cơ cư sự này cái thông tin của một cái file spec thì nó sẽ thường bao gồm một cái hình ảnh là hiển thị cái nội dung chi tiết uh, cái layout chi tiết uh, cái image của nó uh, xem trên thực tế thì uh, giao diện của nó sẽ như thế nào uh, sau đó là từng cái item ở trên màn hình nó sẽ được Kuasiku à, uh, Setsume uh, à, bằng các cái thông tin ở phía bên tay phải đây sẽ có những cái dự án thì nó sẽ để nguyên như thế này hoặc là có những cái dự án thì người ta sẽ đánh số uh, người ta sẽ đợi đánh số 1234 rồi người ta sẽ ghi 1234 ở đây à, còn lại thì à, cũng có một số dự án người ta làm theo kiểu như thế này thì đây là một cái tài liệu thực tế mà mình lấy được Ờ, thì các bạn nhìn thấy ở đây mỗi một cái phần khung à, ô mà gạch ừ, đỏ như thế này nó sẽ tương ứng với lại cái phần chi tiết giải thích ở đằng đây à, bên trên này nó là cái CEO sư tự API Ê, API nó là cái nơi để mà mình lấy thông tin về à, ở đây cái tên cụ thể thì mình sẽ để nguyên tiếng Anh là như thế này à, cái phần hình ảnh ở đây thì các bạn sẽ thấy là ở phía bên tay phải người ta có ghi là gì đây chicken kill you know thumbnail là hình hiển thị cái hình ảnh thumbnail hình ảnh thumbnail thì nó chính là cái hình ảnh mà đại diện đấy đúng không hình ảnh à, thumbnail cho cái phần uh, setting notice cái chicken ở đây nó chính là knowledge hay còn gọi là cái kiến thức ấy còn cái QU ở đây nó chính là sharing thì trong cái dự án đấy thì trong database người ta cũng sẽ để cái tên trường của mình đó là à, sharing knowledge nên là trong khi mà mình dịch ấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo ở trong database người ta đang sử dụng cái gì hoặc là dự án của mình đang sử dụng cái từ nào tương ứng thì là mình sẽ sử dụng luôn vào đây và đây mình sẽ để đó là sharing knowledge là chia sẻ các cái kiến thức uh, cái phần này thì là mình sẽ thấy cái phần tiếng Nhật ở đây à, cái đoạn tiếng Anh này là tên của cái API đấy này no response no image URL list kara gazo no URL siutoku shite siutoku shita image URL list no ichimai no gazo hyoji thì mình sẽ thấy trong spec mình sẽ thấy là hyoji sư rự chẳng hạn khi mà cái chữ của mình động từ của mình ấy nó là à, dạng hai cái từ hán ghép với nhau như thế này này thì người ta có thể bỏ cái từ sư tử ở đằng sau đi là hiển thị cái hình ảnh đầu tiên ichimaime hiển thị cái hình ảnh đầu tiên của cái uh, ờ, image URL list này mà đã lấy được thì cái siêu tốc cự stạ ở đây thì nó chính là lấy về từ cái API này này à, cái ở đây có một số từ nữa như là respond này response ở đây nó chính là cái câu trả lời có là khi mà mình uh, trong code ấy, thì là mình sẽ lấy từ cái API này tên của nó là như thế này và nó sẽ trả về một cái image URL list là cái danh sách URL các cái hình ảnh mà mình sẽ hiển thị ở trong cái khung này có là mỗi một cái loại bệnh khác nhau thì nó sẽ hiển thị một cái hình ảnh khác nhau đúng không thì nó chính là cái hình ảnh thumbnail đấy uh, ờ, Salmonella Gazzle này này nên là khi mà mình à, lấy ở trên API về thì nó sẽ ra một cái danh sách các cái hình ảnh đấy các cái URL của nó sau đó là mình sẽ lấy URL của cái hình ảnh tương ứng cho cái phần index cư sự này rồi hiển thị cái hình ảnh cái hình ảnh đầu tiên uh, của cái image đấy mà mình đã lấy lại mình mà mình đã lấy được về ở trên API À, tiếp đến là Huge Logic Graph Web App Node MB bang no concerto no samuneru kazo no hyoshi hoho to onashi cái phần này đó là cái phần dấu sao này komezurishi là à, cái phần chú ý đấy đó là cái nội dung mà người ta bổ sung ấy là gì đây là cái cái phương pháp hiển thị của cái hình ảnh thumbnail, ờ, trong cái phần Concerto. Concerto đây là cái phần tư vấn ấy, thì cái dự án này nó liên quan tới cái phần là thăm khám và tư vấn bệnh ngoài da, nên là, ờ, cái phương pháp hiển thị của cái hình ảnh thumbnail trong cái phần, à, ờ, Concerto là trong một cái, ờ, chức năng khác của cái app này, đó là cái chức năng Concerto là chức năng tư vấn, ờ, và khám bệnh ấy, ờ, của cái bản MB, ờ, của web app ấy, thì cái logic hiển thị cái hình ảnh này thì nó nó sẽ giống như là uh, như là của cái spec trong cái phần uh, chức năng uh, à, concerto đấy có là mọi người sẽ hiểu là trong một cái dự án nó sẽ có nhiều các cái kino khác nhau nó có nhiều cái chức, chức năng khác nhau thì ở đây trong cái phần uh, chú thích cho cái phần hình ảnh thumbnail này người ta nói rằng là mình sẽ ghét cái URL đấy rồi hiển thị cái hình ảnh đầu tiên của cái URL đấy đúng không thì uh, người ta có nói thêm chi tiết hơn là cái logic hiển thị thì là mình sẽ hiển thị giống như là hiển thị cái hình ảnh thumbnail của cái chức năng Consadoto đấy à, trong cái web app của mình 画像がない場合はイメージウーラリストの値がから là cái giá trị của cái um cái cái hình ảnh cái gọi là trong cái danh sách của URL image mà mình uh, siêu tốc cự về mình ghép về đấy mà cái giá trị của cái hình ảnh đấy nó là nó là null cái từ kara ở đây nó là null hoặc hay chính là uh, trường hợp là không có cái hình ảnh đấy giá trị mà null hay bằng nghĩa cái việc là mình không có cái giá trị nào trong đấy hay là không có cái hình ảnh nào ở trong đấy thì trong những cái trường hợp đấy thì mình sẽ hiển thị cái text cái text là cái text text là cái chữ thôi nó là cái text hiển thị đấy cái chữ hiển thị là nó sẽ sẽ giống như là cái spec hiện tại Imama deno Shio Tori Tekisto Hyoji là hiển thị y nguyên cái text mà giống như spec đã quy định từ trước cho đến nay tiếp đến này cái phần nhỏ nhỏ ở bên trong này nó là cái cái cái bao quanh đỏ đỏ này này thì nó chính là cái tekisto là cái cái text cái text hiển thị đấy cái hyoji suru tekisto là cái text hiển thị ở trên cái gazo ue là trên cái hình ảnh à, thumbnail của cái uh, chicken kyoyu uh, của cái màn của cái chức năng setting no need này thì mình sẽ hiển thị cái text uh, à, body có nghĩa là trong một cái uh, text này nó sẽ có cái phần uh, body của nó body là cái nội dung của cái text đó đúng không sau đó là gì body no tekisto wa zenbun ga murotte ってくるので30文字目を点々点にして以降のテキストの表示は省略 ở đây nghĩa là gì bởi lẽ rằng là bởi vì rằng là cái cái cái cái nội dung text này này nó sẽ trả về toàn bộ là dêm bừng gọi là nó sẽ có một cái câu text rất là dài hoặc là cái câu text rất là ngắn nhưng mà à, mình sẽ khi mà mình get từ API về ấy, thì nó sẽ trả về cho mình một cái uh, câu text rất là dài thì nếu như trong trường hợp mà nó giả trả về là modotte kuru đấy là nó trả về toàn bộ cái câu text rất là dài thì là mình sẽ mình sẽ để dấu ba chấm à, từ cái ký tự số 30 trở đi có nghĩa là mình sẽ hiển thị đến cái ký tự số 30 xong từ cái ký tự số 30 ở đây thì mình sẽ ố tên tên tên niste là mình sẽ để lược nó đi để dấu ba chấm và từ và sẽ lược bỏ đi cái phần hiển thị text à, từ cái ký tự số 3, 31 trở đi đúng không ờ, à từ số ký tự số 30 trở đi tại vì đây là à, à, Sanjumozume mà là cái thứ tự số 30 trở đi là mình sẽ để dấu ba chấm tiếp đến là cái khung này cái khung này thì nó chính là chicken kyoyu ni hyoji suru tekisto là cái text mà hiển thị uh, cho cái phần ờ, serinonis này uh, thì body no tekisto hyoji là mình sẽ hiển thị cái phần nội dung text ở cái phần ở đây uh, body no tekisto wa zenbun ga morotte kuru no de 100文字目を点々点にして Iko no tekisto no hyoji wa solaku thì tương tự giống như là cái câu ở bên trên là mình sẽ hiển thị nội dung của cái text này toàn bộ cái phần nội dung chia sẻ ở đây và khi mà mình get từ API về thì nó sẽ trả về toàn bộ cái thông tin của cái đoạn text đấy. Tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà cái đoạn text đấy quá dài thì là hakumojime ổ là từ cái ký tự số 100 trở đi thì mình sẽ để cái dấu ba chấm ờ, và sẽ xô lá cự là lược bỏ cái phần hiển thị text ở phía sau đi. 以前に実装を依頼していましたが実装されていなかったので対応をお願いしますlà gì là mặc dù là chúng tôi đã yêu cầu cái từ jitso ở đây nó chính là cái phần cốt đấy có là ngày trước thì tôi đã từng uh, yêu cầu bên anh cốt đúng không thế nhưng mà jitso sarenakata no de taiwo onegaishimasu là uh, ngày ngày trước thì đã yêu cầu rồi nhưng mà vì là mình chưa có uh, chưa có cốt được cái phần này hay còn gọi là jiso sarete nakata là câu bị động đúng không thì nó chưa được thực hiện chưa được cốt chính vì vậy cho nên là nhờ anh xử lý giúp tôi thì cái đoạn này nó chính là cái phần nội dung uh, bổ sung Ờ, cho cái phần à, spec mà người ta đang yêu cầu ở đây người ta ghi chú vào đây để để bên mình làm thì đó là một cái uh, phần uh, cắt rất là nhỏ trong cái file uh, spec uh, tuy nhiên trong cái buổi ngày hôm nay thì mình đã học được cái gì ạ đó là trong một cái file spec thì thường nó sẽ có một cái hình ảnh uh, để mà uh, giới thiệu cái phần giao diện màn hình nó như thế nào rồi từng cái uh, item ở trên cái phần giao diện màn hình đấy nó sẽ được giải thích bằng cái nội dung ở phía bên tay phải phải đây hoặc là đánh số 1234 và à, chia sẻ cái nội dung chi tiết của từng cái item đấy trên trên màn hình xem là mình sẽ cần phải làm gì với nó nội dung chi tiết nó ra sao cần phải cốt như thế nào à, thì đây là những cái nội dung vô cùng là cơ bản trong một cái file spec thực tế à, và rất là mong nó sẽ có ích cho các bạn Ờ, trong tất cả các cái nội dung này thì mình uh, sẽ uh, nắm bắt được là uh, tất cả những cái phần katakana thì các bạn nhớ là sẽ để nguyên tiếng Anh là cái thứ nhất cái thứ hai đó là um, trong cái đoạn này thì mình nghĩ nổi bật nhất đó là khi mà mình get hoặc là mình lấy các cái thông tin từ API về lấy thông tin từ server về chẳng hạn thì mình có cái từ đó là siêu tốc cự sự là lấy cái gì đó từ đâu về từ trên API về từ trên database về từ trên ờ, server về thì nó sẽ dùng là siêu tốc cự sự và khi mà dịch ấy, thì các bạn cũng có thể dịch là get là là lấy dùng cái từ tiếng Anh ấy và cái từ get đấy nó cũng là một cái từ mà sử dụng trong cái câu lệnh à, trong code của mình thì đây là cái nội dung mà mình đã dịch à, mà như mình đã chia sẻ lúc nãy thì các bạn nhớ là à, có một cái điểm chú ý nữa là khi mà mình dịch spec ấy thì các bạn sẽ để song ngữ trong những cái trường hợp mà nó là các cái item ở trên màn hình ví dụ như ở trong đây nó có cái từ kill uh, à, cheese ví dụ như ở trong đây nó có cái từ là chicken kill you chẳng hạn đúng không thì là nó là một cái item một cái text một cái text ở trên màn hình thì các bạn hãy cố gắng là để nó là dạng song ngữ để cho ờ, những người đỡ code ấy, người ta sẽ biết rằng là à đấy nó là một cái item ở trên màn hình và sẽ cần phải uh, code theo đúng cái chữ tiếng Nhật đấy và có thể uh, mọi người sẽ copy paste vào trong code của mình để cho nó không có cái sự uh, nhầm lẫn hoặc là viết sai đánh máy sai gì đó thì đó là cái phần mà chia sẻ của mình ngày hôm nay à, các bạn à, có thể tham khảo thêm à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo rất